Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Không thể phủ nhận, trong những năm gần đây, Hà Nội đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường mới được hoàn thiện, nhiều nút giao lớn đã ra đời, góp phần đem đến cho thủ đô một diện mạo mới. Phát huy những điều đã đạt được, năm 2023, nhiều công trình quan trọng dần được hoàn thiện, mang đến kỳ vọng rất lớn góp phần giảm ủn tắc giao thông cho thành phố.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 là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hà Nội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình giao thông trọng điểm, góp phần kết nối hạ tầng phục vụ vận tải, giảm ùn tắc giao thông. Đầu tiên, phải kể đến đường vành đai ba trên cao, đoạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long. Giữa tháng 10 năm 2020, công trình cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 Hà Nội đã được hoàn thành sau hơn 2 năm xây dựng. Việc khánh thành cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long góp phần hoàn thiện đường vành đai 3 dài khoảng 65 km. Tuyến đường giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây của Hà Nội, kết nối các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đây là đoạn đường trên cao duy nhất tại Hà Nội được thiết kế với vận tốc lên đến 100 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.343 tỷ đồng, từ nguồn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Nhật Bản SICA và vốn đối ứng trong nước. Tiếp đến là dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, Vành Đai ba Tháng 10 năm 2022, dự án hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, Vành Đai ba với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng. Chiều dài là 475 m cũng đã được Hà Nội đưa vào khai thác sử dụng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian phương tiện lưu thông qua nút. Việc khánh thành hầm chui tại nút sao Lê Văn Lương, Vành Đai Bà có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút sao Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, một trong những điểm ùn tắc lớn của thành phố vào những giờ tan tầm. Và bây giờ là một dự án khác không thể thiếu trong video ngày hôm nay. Đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ ngã tư sở đến cầu Vĩnh Tuy. Sau 4 năm xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, chiều dài là hơn 5 km, tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở đã chính thức thông xe ngày 11 tháng 1 năm 2023 vừa qua, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị Hà Nội khởi công từ tháng 4 năm 2018. Dự án đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy ngã tư sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp. Trong đó, đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp với phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao ngã tư sở, phần dưới thấp trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã tư vọng. ban đầu. Dự án được dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2023. Đây là dự án do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công đã áp dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên dàn giáo di động MSS, đạt giáo di động phía trên dầm. Công nghệ hiện đại này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Với công nghệ MSS, sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống bán khuôn và đa giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo, và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước. Cứ như vậy theo dọc chiều cầu cho đến khi hoàn thiện kết cấu nhịp. Bằng công nghệ thi công này, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một dự án trọng điểm khác, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 cũng nằm trên trục đường vành đai 2. Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của Hà Nội. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9 năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 1 năm 2021, cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km, mặt cắt ngang là 19,3 m. Điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường của Linh. Đến nay, đã giải ngân được khoảng 62,5% kế hoạch vốn. Dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ có 8 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố sang Long biển và ngược lại. Khi kết nối với đường vành đai hai trên cao, sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thủ đô tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Và bây giờ là một dự án trọng điểm nhưng vô cùng nan giải khác. Dự án đường sắt đô thị tuyến nhổn ga Hà Nội. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, trong đó gồm 8,5 km đường trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư là 32,9 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 75,4%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 97,2%, đoạn ngầm đạt 33%, ngày 5 tháng 12 năm 2022 vừa qua. Đoạn trên cao 8,5 km, từ Nhổn đến Cầu Giấy đã được thành phố cùng với chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá chất lượng, chạy thử tích hợp toàn tuyến trong môi trường hạn chế, dự kiến đưa vào sử dụng phục vụ người dân từ đầu năm 2023, đồng thời tiếp tục thực hiện đoạn đi ngầm theo kế hoạch. Và dự án giao thông trọng điểm cuối cùng ngày hôm nay không thể là cái tên nào khác. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận vào tháng 6 năm 2023. Tuyến đường có chiều dài khoảng 112,8 km, sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 85.800 tỷ đồng. Điểm đầu dự án nằm trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Thành Xuân, huyện Sóc Sơn. Điểm cuối nằm trên đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long, thuộc địa phận huyện Quý Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, có tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 khoảng hơn 85.800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2022 đến năm 2028. Dự án sẽ đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố, bao gồm có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Quy mô hoàn chỉnh gồm có 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Hà Nội xác định, việc đầu tư tuyến đường vành đai 4 sẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng thủ đô Hà Nội – là một trong các cực tăng trưởng của cả nước, phát triển thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuyến đường cũng là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo ra trục giao thông quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và kết nối đa chiều của các đô thị, tổ chức lại cơ cấu dân cư. Trên đây,